này vậy này học được không học được ok con học văn rồi con tí nữa vào con đang vào lớp con ngọc đây dạ học ok hello sang cô ngọc đây này tắt cam chưa các bạn mở cam lên nha hello dạ, có mẹ ừ à, các bạn có vẻ hơi bỡ ngỡ nhưng mà tuy nhiên là lớp mình hôm nay đã truy cập vào một link zoom khác tại vì link zoom trước đã bị lỗi mất rồi đúng không nhỉ đó thì hôm nay các thầy đã cập nhật cho lớp mình một link zoom khác đấy thì các bạn có thể lưu lại link zoom này nhá mã lớp đã có sự thay đổi được chưa nhỉ và chúng mình sẽ phải theo dõi ở trên zalo cập nhật thường xuyên thông tin nhá tại vì có thể là một số bạn vẫn chưa biết có link zoom mới à, Lương Hán Nguyễn Nì Hello teacher Hello Hello teacher yes. <laughs> Các bạn ăn cơm chưa? Hello teacher Hello Nào đúng rồi, mình đã có một link Zoom mới nhá Và các bạn để đợi các bạn mới vào Ma lớp của chúng mình đã có sự thay đổi đúng không nhỉ Ma lớp của chúng mình đã có sự thay đổi đổi sang ID mới là ba bốn bốn bảy bảy không một không chín hai nhá các bạn nhá đó Mẹ ơi Mẹ ơi Sao mẹ vào lớp của cô Ngọc Nam Bình như lớp 3 là lớp của Thư phải không vâng thế còn con à. đọc lại đi thì em bạn xem nào xem nào xem nào xem nào okay let me see um in the first in the first uh, sorry các bé là hôm trước ấy là cô đi tiêm về và cô đã bị sốt. Uh, I got a little bit tired and I got fever. Mm. But now it's not. And uh, I worked on crazy. Yes, I was on crazy that we have over 85 exercise you sent me. Mình đã có tá hơn 85 bài đúng không nhỉ? Tại vì cô có để deadline, cô có để à, hạn nộp bài tập cho nên là những bạn nào mà làm sau ngày hôm thứ tư thì sẽ không truy cập vào link được nữa. Đó. Thì bây giờ mình chuẩn bị xem là bài làm các bạn như nào nhé. And uh, we will continue with the story, Mr. Robbins. Go to the town. Okay. Bây giờ nhưng mà mình phải đợi các bạn nữa nha, mình đợi các bạn một chút nha. Đã gì bảo là cô ờ, Đây là lớp à đây là lớp của cô Ngọc ạ. Mà đi này bị sai hôm nay đi có một uh, hôm nay phải uh, hôm nay đi có một chút thay đổi ạ cô khỏe không cô khỏe cậu <laughs> ôi ôi cô đã rất cố gắng uống nhiều vitamin C và uống nước dừa vậy là cô có thể nói hôm nay cô khá là khỏe <laughs> khá thôi không khỏe bằng những hôm trước học với các bạn tuy nhiên là hôm nay mình sẽ vẫn phải tiếp tục bài đúng không nhờ và cô cũng muốn là chữa bài cho các bạn ở trên quiz nữa lớp mình hay gặp trục trặc cho nên là cô sẽ cố gắng để lớp mình không bị gián đoạn buổi học nữa nha cảm ơn con vì đã khỏi thăm cô nhá Đây, cô phải xem cái quiz của mình ở đâu ta từ biết trước ừ. chưa nộp bài không tại vì có rất nhiều bạn là các bạn hôm trước là quên mất không vào quên mất không vào không gì vào muộn ấy xong xong cô khóa mất rồi cô khóa mất lớp rồi thế là không vào được nữa ok và từ thời điểm này trở đi ô oh, ai lại vẽ lên đây ta không được vẽ à. vẽ đâu nhá ra lớp cô ngọc à đâu Miss Ngọc nữa ừ, đây là lớp của Miss Ngọc ạ hôm nay có một chút thay đổi về ID uh, ờ, Zoom cho nên là có thể các bạn vẫn uh, truy cập vào uh, các bạn của lớp cô thư vẫn truy cập vào ấy ạ phải đâu thôi hay là chắc là do thầy giáo nhắn nhầm ấy thầy nhắn à. nhầm ID của cô Ngọc thành của cô Thư ấy bị nhầm như vậy các bạn mới vào nhầm đấy à. à thì là mồm đó là mồm à thế là hôm nay toàn là các bạn của lớp của tư à mọi <laughs> người và nhầm id rồi lớp của ờ, để cô xem thành ờ thế thì thế thì thế thì có phải là cô tư đang dạy lớp rồi thì bây giờ từ bây giờ là bắt đầu là lớp này là lớp của cô ngọc rồi cái ID này là sẽ sử dụng cho lớp của cô Ngọc và cô Thư thì sẽ thông báo sau bởi vì là lớp cô Thư là vào thứ thứ uh, bảy. Oh, ờ, yesterday is Friday, you know? Yeah, today is Friday. Ôi, thế thì học sinh của cô hôm nay sẽ nhầm. Oh no, why? vậy thì mình phải thông báo một chút À. Vậy thì mình phải thông báo một chút nha. Cô có thể cho con lớp cô Thư được không ạ? Ok, đợi một chút để cô sẽ ờ, liên lạc lại với cả bên uh, bên các thầy nha. Cô cô khỏe không hả? Ừ? Cô có khỏe không hả? Yeah, today I'm great. Thank you. Thank you. không có lúc cô thư cô hiện tại bây giờ là cô đang để ý là các bạn là toàn các bạn của lớp cô thư thôi à có cả có cả hiệp này ủa <laughs> có cả học sinh của cô nữa bây giờ đang đang hơi lộn xộn lớp nó giống như việc là các con của cô thì đang ờ, các con của cô thư thì đang đang ngồi nhầm lớp đây đúng rồi cô có thông báo một chút nhá ừ. là hiện tại bây giờ nhá yes, hiện tại bây giờ thì đã có một số sự thay đổi đúng không nhỉ có bạn ừ. Diệp Phúc Quân này Diệp Phúc Quân ở quân Phúc Đời gì đã có một số thay đổi trong ai đi Zoom ok và mình nhớ lịch là 246 là lớp của cô Ngọc nhá ok và mình sẽ phải cập nhật thời, thông tin liên tục đến bây giờ cô sẽ xem nào bạn nào lớp của cô Thư Oh, thank you. Bạn nào đây? Con. Con cô. Con. Con lớp cô Thư rồi ừ. ừ. Con. Ừ, lớp cô Thư thì mình hôm nay không có lớp nhá. Lớp cô Thư thì hôm nay mình không có lớp nhá. Thì mình à, sang ngày mai nhá con nhá. Con lớp cô Thư. Mẹ cho kiếm một Ừ, bạn nào có lớp vâng trường hợp này trường hợp này khá là hiếu <laughs> ok trường hợp này khá là hiếu thì bây giờ cô có thông báo là lớp của cô là cung phân đúng lịch là hai bốn sáu của lớp cô thương là good evening, teacher. yeah good Hello, evening vâng. teacher. ok great thank you bạn nào lớp của cô thư thì uh, có thể là có thể ngồi xem hoặc là các bạn có thể đợi đến ngày mai để mình vào lớp nhá được không nhỉ ừ, dạ. ừ, Hello teacher. Cô đã hết phải đi cách ly chưa? Cô không hề đi. <laughs> cô chỉ đi tiêm thôi. Ok, cô sẽ đợi. Uh, we will dạ. wait um, three minutes later. Okay, we will wait three minutes later mình sẽ đợi 3 phút nữa nha tại vì là có sự gián đoạn trong zoom có sự thay đổi về id zoom cũng như là lớp học vì vậy khá là bất tiện cho các bạn đó em lớp cô bảo ngọc đúng rồi hiệp phạm lớp cô bảo ngọc đi đúng không nhỉ dạ, con lại con lại là Good evening nào đó nhá. Nếu mà bạn nào mà lớp của cô Bảo Ngọc thì ở lại. Còn nếu mà bạn nào mà lớp cô Thư muốn học cùng các các em để xem thì có thể xem hoặc là các bạn có thể đợi đến ngày hôm sau để mình chuyển vào lớp của cô Thư nhá ờ. chưa em ok chào tao chào tao who's there ai vậy ai vậy hi teacher Hi. Okay, we just have a two minutes left. Oi, Han. Ha, Annie. Ha, Annie. We just have a two minutes later. Okay, we just have a two minutes later to prepare for the class. Mình còn hai phút nữa nha. bạn à, bạn nào mà ở lớp cô thư à, về cô sẽ đính chính lại một lần nữa là lớp của cô ngọc là 246 đó thì có sự thay đổi về id zoom ok đã có sự thay đổi về id zoom và các thầy sẽ cập nhật lại cho các con nhá được không nhỉ rồi thì hôm nay là lớp của cô ngọc bạn nào là lớp của cô ngọc thì mình ngồi lại còn bạn nào mà lớp của cô thư muốn xem các bạn học như nào thì có thể ngồi lại xem các bạn học nè rồi là nếu mà bạn nào mà bận thì các bạn có thể Mẹ ơi, được rồi Ok. Để cô xem kiểm tra xem lớp của cô nào. Đúng rồi có rất nhiều bởi vì là hôm rất ít khi mà phải có sự thay đổi ID như này rồi are you ready for the class are you ready for the class my students are you ready for the class if you're ready say yes on the comment or use the icon raise your hands to let me know that you are ready for the class now I miss you. Oh my God, I miss you, all students, because we miss some days, uh, you know. Mình mình đã lỡ rất rất nhiều buổi <laughs> học. Mình đã lỡ mất buổi hôm thứ tư tại vì cô bị sốt này. Đó rồi là mình bị lỡ mất cái buổi hôm thứ sáu và hôm thứ tư tuần trước nữa. Tại vì là đó cô cũng ốm Ok và cũng dính cái việc là mình uh, công bố giải uh, Super Kid đúng không nhỉ? Thứ tư và thứ sáu ấy. Đó. Con Ôi hôm nay con So. <laughs> Đúng rồi, bạn nào lớp Miss Ngọc nhá. Ok, lớp Miss Ngọc nay vẫn học bình thường nha. Các bạn ngồi ổn định chỗ ngồi này. Raise xe nha, cô đang kiểm tra nha. Có các bạn rất là ok. Peter, Peter có hai anh em này. Trần Nguyên Khang với cả em này Hoàng Tú Phương ngồi rồi này Hoàng Tú Phương rất là tốt này hôm trước là cô kiểm tra kỹ năng là cũng ok rồi này à, ok Hương Hán Nguyễn ngồi rồi Cao gì đây Nguyên Thảo Nguyên Thảo mở cam cho cô nhá còn bạn đây bạn Diệu Anh Diệu Anh is a new student or you are student of Miss Thư Diệu Anh là student của Miss Thư đúng không không ạ à. À, thế Diệu Anh là lớp mới đúng không? Con có thể comment cho cô nhá. Yes. À, ok, tại vì lần đầu cô thấy rượu Anh này con rất yêu. À. Ok, thế thì hôm nay cô xem rượu Anh như nào ta để cô xem nhá. I love you Miss Ngọc. Yeah, thank you. Rồi, lớp mình nha. Mặc dù mặc dù mình đang có sự thay đổi của ID Zoom và có nhiều bạn sẽ lỡ buổi ngày hôm nay nhưng cô sẽ đính chính nhá là lớp mình là 246 đã có sự thay đổi về ID Zoom lớp học. Vì vậy các bạn hãy nhờ bố mẹ cũng như là nói cho các bạn khác là mình đã có sự thay đổi ID Zoom nữa nhỉ để buổi sau là buổi thứ hai mình sẽ không bị lỡ nữa ok và các bạn luôn luôn phải cập nhật thông tin ở trên Zalo nhá luôn luôn phải cập nhật thông tin trên Zalo nha hoặc nếu bạn nào mà không có Zalo thì các bạn phải nhờ bố mẹ xem thông tin hàng ngày nhá ok let's start with the lesson today. We will check on the quiz did Huy cô thấy con gửi chưa cô yes mình có bài rồi bây giờ mình sẽ xem bảng xếp hạng nhá mình sẽ xem bảng xếp hạng nhá đây cô sẽ ờ, tìm nào hôm trước hôm trước là có những bạn mà nào bây giờ share nào sao lại là lớp em yes of course okay có bạn nào đang mở mic thì bạn có thể tắt mic được không yes hello em hả yes. Dạ. à thế à yeah dạ. đây cô sẽ ờ, phải tắt mic nha mute out nha ok các bạn sẽ không mở mic cho cô đâu nha so look at the screen now look at the screen you know you know over oh, uh, we have So many participants here. The first Nhật Ri. Okay, the first Nhật Ri. I am I'm so so so surprised. Yeah, surprised about Nhật Ri. So, are you here Nhật Ri? Hôm nay có Nhật Huy không? Hôm nay có Nhật Huy ở trên này không? Cô thấy rất là ấn tượng với bài làm của học Nhật Huy nhá. Có 97 bạn, có 97 bạn. Yeah, we have a 97 students who said me this. Ừ, có 97 bạn đã nộp bài tập cho cô à yes và có bạn Nhật Huy rất ấn tượng bạn đấy làm đúng tất cả 34 câu và đạt số điểm tối đa trong thời gian nhanh nhất yes và bạn thứ hai là bạn gì đó để tên nhưng mà cô không biết tên cho nên là cô sẽ rất là khó để có thể là uh, tích điểm cho bạn ở trên trên phần điểm danh của lớp Ok, rất là khó cho nên các bạn nhớ để tên của mình nhá. Như Trần Duy Phong này làm rất tốt này, Nguyễn Thúy An này, Yuri này, Yes Bảo Châu này, Đinh Hoàng Bảo, <clears throat> Hằng này, Hiệp này. Đấy, Thái Thịnh này, Ngọc Anh này, Hà Bình An này, Minh Quân Phạm Khánh Hà này. Đó các bạn này. You know, yes, look at this, look at this look at this now đối với những bạn mà những bạn mà mình đang chưa biết là ồ tại sao mình lại sai ồ tại sao mình lại đúng <laughs> thì hôm nay cô sẽ chữa bài cho các bạn nhá ok are you ready are you ready if you are ready say yes or the comment for me to let me know that you are ready mình sẽ chữa bài nhá yes ngọc huê say yes Hiếu say yes, Hiếu S yes O. Yes, Kim Ngân say yes. Phúc Lâm, yes, Nguyên Thảo, yes so. Let's check the exercise now. Um, mình chuẩn bị nhá. View quiz. Cô sẽ mình phải tắt chat đi nào. Okay, maybe my internet is not good. Diệu Anh, Diệu Anh bạn nào đây? Các bạn đợi câu một chút nha tại vì mạng hơi yếu đây đây đúng không có bạn sai bạn đúng này bạn sai bạn đúng này những cái câu mà đỏ đây là câu sai này yes câu sai này đấy những câu sai này những bạn này đăng nhập và chắc là không vào được này Ô sao nó chưa vào được nhỉ? Okay, maybe it's can't. Okay, it's cannot. Thì mình sẽ view flashcard nhé. Oh, thank you, Diệu Anh. <laughs> Thank you so much. Okay, maybe my internet is not good. Trời, lần nào cô muốn cho các bạn chơi game cô cũng rất là phải cân nhắc tại vì là đường truyền mạng của Zoom thì lúc nào cũng khiến cô rất rất là phải kiên nhẫn. <laughs> Right. Rèn luyện tiếng cân nhẫn ư. OK. Chong yes, we have this question is what is this? And little screen, we know that is the kitten. Yeah, kitten, you know, kitten. Is the first question. And the next question, we look at the screen now and we have a sofa here, right? a room that we have sofa, a, a big table, maybe the place we will use for watching TV or you use this for some drinking. Yeah, dạ. mình dùng để cái phòng này để làm gì nhỉ? Tiếp khách này hay là thế nào nhỉ? Mình còn dùng để dùng đồ uống nữa. Rồi đọc sách, yeah, dạ, reading. Yeah, dạ, this is the living room. Yeah, a living room, you know. Yeah, and it sounds interesting when we look at this picture, you know. When you look at this picture, we see a big table with many, many chairs here. And this is the place you can cook, right? This is the place you can cook. And You can guess that it's the dining room. Yeah, một cái bàn lớn nhiều ghế dùng để dùng để ăn uống và bên cạnh đó là bạn cũng có thể có một cái bếp ở bên cạnh đấy. Thì cả cái bàn cái phòng này nó gọi là dining room. Yeah, dining room. Okay, it's easy for you. And uh, look the look at this picture. When you look at the picture, you see that, wow, it's a green, it's a green place. And when we sit down, you can see the grass, you can see the tree, you can see the flower. And this is a garden, right? This is a garden. ôi and to move to the next level today mà để có thể mình học được nhiều hơn đúng không nhỉ mình hôm trước là mình đã học về các phòng này các khu vực của nhà này rồi là một số các cái hành động trong ngày nữa activities các cái số cái hoạt động ở trong ngày như là đánh răng rửa mặt thì mình đã đều học rồi thì hôm nay nhá cô sẽ dạy cho các bạn một số các bài mới các từ mới và một số các trục, cấu trúc câu mới được chưa ok và hôm nay mình sẽ học gì ta bạn Diệu Anh đang ờ, đang đang được thế nào nhỉ hint cô sẽ mở chat lên à, không mở chat ok uh, wow look at this Okay, look at this picture. We will have one, two, three, four. Okay, we have the four shapes here. Mình có bốn hình dạng ở đây, you know. We have four shapes here. We have four shapes here. Yes, yes, we have four. Of course. So, look at the pictures. Yeah, you need to look at the picture now. Listen and say. Cô sẽ cho các bạn nghe radio và biết xem là đây là các hình gì trong tiếng Anh nhá. Okay, let's start it. So, before you start. Nào, trước khi bắt đầu thì lớp mình thường thường phải như nào nhỉ? Use the pencil. Yeah, use the pencil. Where is your pencil? Đâu? Pencil các bạn đâu rồi? Rồi, ờ, yes of course, pen or pencil. Chuẩn bị cầm chiếc bút và chỉ vào màn hình nhá. Cầm chiếc bút và chỉ vào màn hình. Và nhớ là phải read out loud. Okay, read out loud. Nhớ nha, không được quên việc đọc đâu, nghe chưa? Okay, read out loud. Let's start it. Listen first. Listen first. Page 60, Activity 14. Look, listen, and say. 1. Square. 2. Circle. 3. Triangle. 4. Rectangle. Okay. Okay, all the class, all the class, you know, the first, the first, look at the first picture. Look at the first picture and point to this. Okay, we have square. Okay, One more time, look at my mouth now. Các bạn nhìn vào màn hình nhá và có màn hình của cô đang nói đúng không nhỉ? Mình sẽ luyện nào. 3 2 1 Square. Okay, one more time. Square. Hình vuông. Okay, square. Đâu cô xem cả lớp đọc nào. I will, I will, à Diệp Phúc Lâm 6 tuổi. Yes, Uh, hello? Can you turn on your mic, please? Okay, hello? Hello. Yes, can you hear me? Can you hear me clearly? Yes. Okay, great. So, hmm, I don't know your full name. What exactly your full name? What? Uh, your name, your name. My full name is Trần Bảo Ngọc. And how about you, Quân? Tên đầy đủ của con này, Full name. I don't know. Yeah, so um, your mom, can you help me? uh, <laughs> mẹ có thể giúp cô được không? Tên của con đầy đủ là gì? Ôi, tên của con là Diệp Phúc Quân ạ. À. À, Diệp Phúc Quân họ Diệp ạ. À. Em thấy cũng rất là lạ. A little bit strange vâng. today. So, dạ. Diệp Phúc Quân, can you read out loud for all the class about this word? Please. Yes. Okay, what is this? Where? Where? <laughs> no, baby. Okay, listen, listen. We have sound S. Okay, S. Squares. Square. Squares. Square. Squares. Không phải quest. Yeah, it's not the quest. Nào, các em đọc từng âm nha các bạn luyện nhá. Các bạn luyện âm này. S. Giống như kiểu đúng rồi, giống như con rắn ấy. Oh, ok. Square. Square quẹ à? Không phải que nào với một bạn khác giúp cô nào, bạn nào có thể đọc tự tin đọc rõ tự đúng từ này nào. Ok, who can, who can? Yeah, I see Trần Nguyên Khang. Ok, Trần Nguyên Khang, right? Hello Trần Nguyên Khang. Hello Minas. Yes, hello Trần Nguyên Khang. So, Trần Nguyên Khang, can you can you read out loud these words for me in the right way, please? Square. Okay, square. Square. Đó, great. Nào, cô sẽ tạm thời tờ stop share ở đây và các bạn sẽ nhìn trực tiếp khẩu hình miệng của cô nha và các bạn sẽ luyện tập nha. Ok. Cô biết là bạn nào cũng sẽ rất khó ừ. khăn trong việc phát âm yeah. Dạ. một số bạn mà học khá khá rồi thì các bạn có khả năng thẩm âm rất là tốt tuy nhiên là đa số là các bạn sẽ rất khó để phát âm đúng không nhỉ vì vậy từ đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá âm s ok cả lớp luyện theo nào mình sẽ nghe răng đúng không mình sẽ nghe răng như cô ngọc đây like miss ngọc cat ok square squares. Yeah, that's different. Yeah, mình khi mà mình dùng đúng khẩu hình miệng các âm của các con nó sẽ hoàn toàn khác đúng không? Sẽ hoàn toàn khác cô tạm thời tắt chat đi nhá. Yeah, um square. Now, Square. Square. Hình vuông đúng không? Hình vuông. Yeah, square. Square. Okay, bây giờ nhiệm vụ của các con. Let show me, let show me an object in square. Hãy cho cô một đồ vật hình vuông nào. Quickly, we just have 20 seconds. Bây giờ chỉ có 20 giây để cho các con đi tìm một vật hình vuông. Sau đây các con let me see. Okay, quick, quick, quick. Move. Okay, you move to yeah, move, move and send me and give me Unscreen object. Okay, Julia sent me a box. Julia sent me a box. Hoàng Tú Phương đúng Yes, this is a box. Okay. Nguyễn Ngọc Diệp. Nguyễn Ngọc Diệp sent me what? Okay, I need to pin it. What is this, baby? What is this? Oh, what is this? <laughs> okay, what is this? I, I see that it's not square. It's not square. <laughs> you know. Okay, can, can you turn on the mic? Can you turn on the mic, please? con con thử mở mic nào công cô bập nào ask to unmute nào con con mở mic nào mình thấy có cái lọ chống cái cái gì hộp chống nắng hay là cái cái hộp gì hộp thuốc hay là hộp gì đây nào cô cô mở con mở mic nhá no We, ôi con có cái bờm hay quá trời ơi hôm sau hôm sau chắc con ngọc phải phải đi mua một cái nào ok can you hear me con con thử nói một câu nào yes ok Uh, can you show me square? yeah, square. Uh, cái gì đây? What is this? What is this, baby? Mm. I see. Cái gì đây? Cái gì đây con? What is this? Dạ. Cái này là cái gì? Cái <laughs> dương da. <laughs> okay, you have an object in square nào bây giờ có bạn nào đây cô sẽ thử pin một bạn nữa nha thank you nào xem một bạn nào đây oh, sau cái gì đấy <laughs> oh Peter Peter what is this Peter ok oh Harry mà Harry và Peter đây Harry đúng không oh đây là Harry mà <laughs> Okay, is is that you, Harry? Harry, một mic nào. Is that you? Yes. Oh my God, yes. look at this. Oh, yeah, I, I recognize. Oh, yeah. Um, um, I can see that it is square. Square là cái hình nó vuông, vuông tròn, vuông vuông đấy con, vuông vuông. Cái này cái này có phải vuông không? Nào bây giờ chứng minh cho con tại sao nó vuông. Tại sao cái chart này lại vuông? đâu Peter và Harry nào Harry và Peter nói cho cô biết nào tại sao nó hình vuông cả lớp có thấy vuông không <laughs> có vuông không hay là vội quá 20 giây tìm được cái tạm tạm trông cũng là là hình vuông giống trông square <laughs> ok là việc cô thử xem nào nguyên thảo nào nguyên thảo có gì nào nguyên thảo yes uh, I pin nguyên thảo have a book right you got a comic Yes, I see that is mm. square now. So, Nguyen Thao, can you show me something? Can you talk to me something about your square? What is this? What exactly is uh, this? This sticker box. Bo bo bo what? Box or book? Stick. Sticker. Yeah, you have sticker to show me. Can you open it? <laughs> Oh my God. Looks so beautiful, baby. yeah what is this what is about like a uh, flashcard Now, P có cái sạc và bạn này có một cái flashcard right this sticker Yeah, sticker là flashcard. Yeah, thank you. Now, bây giờ cô sẽ tìm xem nào có những bạn khác nào show ở bạn nào đây. Uh, Minh An, Minh An có square cho cô không? Đâu, where's your square? Đâu, Minh An chưa tìm được nào Kim Ngọc đang cầm một cái gì <laughs> Kim Ngọc đâu ấy nhở đâu rồi có thể các bạn đang cầm rất là đầy đủ nhưng mà có bạn hình như là không cầm được cái hình à, cái hình square đâu có bạn ôi lê xuân an bây giờ mình cho xuân an lên sóng nào xuân an <laughs> what is this baby <laughs> what is this baby can you show me this can you show me this no. this a clock yeah it's a clock now so Peter has a chart, right? Nguyen Thảo has a, a stick and uh, Lesonan mm. has a clock. Mm. And Tiết Me sound, Tiết Me sound. Okay, Tiết Me, what do you have today? Um, Tiết Me. Cô Me, what is it? Uh, this, uh, this my photo album. A à, photo album. Can you can you show can you show us some of your pictures and photos on it into it? Oh my god, it's so old school. <laughs> yeah, thank you. Yeah, look at this. Các bạn rất là nhanh, các bạn rất là nhanh, các bạn rất là nhanh đều uh, đều đã có những cái square của mình đúng không rất là tốt mà chỉ trong 20 giây đồng lương hà ừ. đang có cái gì ấy à a cup anh a, a cup a cup lương hà có một cái rất là hay lương hà có một hay mình mình cho lương hà lên nào ok trời ơi 20 giây bạn đã tìm được một cái square rất là hay nào can you show me hàn uh, ờ, Rubik. Yeah, it's Rubik. Okay. Um, so can you can you show it on the screen into the screen now? Okay, put it on the screen. <laughs> oh my god, it's three, three, right? Đây là Rubik 3 x 3 nào, tốt lắm. Bây giờ tiếp tục nha, thử thách của chúng mình nào, không chỉ dừng lại ở từ square đâu, cả lớp nha. Không chỉ dừng lại từ square đâu và các bạn chuẩn bị tiếp tục là phải nhấc nhấc đôi mông lên này. Ok. Square, yeah, remember that. Square. Ok. Lại một lần nữa cả lớp. 3 2 1 square square yeah great nào mình đọc nhanh một chút square square yeah dạ, tốt lắm rồi thank you thank you so much các bạn nhớ nha mình phải rất chú ý về khẩu hình miệng nha học lớp cô ngọc thì rất là đầu rồi hiệp phạm như là cô đã nhìn đến đang cầm cái square gì hay lắm ấy đang cầm cái xanh xanh gì ấy. à rồi ôi rồi lego right Lego hả? Đúng rồi, đó nè Lego cái này là xếp xếp hình hả? Yeah. No. <laughs> Thế bây giờ bây giờ tạm tắt cái <laughs> tạm cất mấy cái square đi nhá. Rồi cả lớp cất mấy square nào, hạ mấy cái square xuống. Ok, hạ mấy cái square của mình xuống. Mình tiếp tục là đến cái cái này nào, mình nào. Circle. Ok. 3 2 1 go circle right find me find something lần này hãy tìm cho cô hai vật lần này sẽ tìm cho cô hai vật two objects in circle <laughs> Ôi rồi Hiệp Oh my god Hiệp có rồi này nó Hiệp có rồi tí nữa cho xem Hiệp có cái gì đây Now, so find Okay let's find for me two objects in circle Lương Hà An đã có một cái vật hai cái two objects two objects Two objects, please. Ôi, Nguyễn Thảo, Tuyết My, ồ trà, ôi, Nguyễn Ngọc Diệp. <laughs> ôi các bạn nhanh thế, Hoàng Ngân có bạn gì đây? Có bạn mực, à? bạn mực là bạn này, bạn có phải sơ cố không? Diệu Anh này, Linda này, Minh Khang hình như có cuộn băng dính à? <laughs> Ngọc Khuê, trà, Diệp Phúc Lâm, hai vật nhá. Mới có một vật thôi bạn Phương Hạnh, Phương Hạnh đã có hai vật rồi, một là cái nắp bình, hai là cái gì ấy. <laughs> cái Ngọc Huê mới có một vật Minh Khang mới có cái cuộn băng dính thôi Diệp Phúc Lâm mới có một cuộn băng dính Trời ơi, kích kích kích <laughs> Rồi, tốt lắm, tốt lắm Nào, bây giờ mình sẽ ha, Cô rất tò mò về cái cái cổ bạn Hiệp cơ Hiệp đang cầm cái gì ấy mà cô đang chưa tìm thấy Hiệp đâu Chưa đang nhìn thấy Hiệp đâu Where's my Hiệp Hiệp uh, asked to unmute Okay Hiệp Phạm, yes. À. Okay, can you show me? Can you show me? Yeah, dạ, bây giờ cô sẽ gọi tiếp một bạn nữa nào. Đây là có cả có cả nhà này. Đâu nhỉ? <laughs> Ôi rồi. Hiệp, Hiệp đâu nhỉ? Hiệp thử nói một câu ra nào để cho nó hiện lên nào. Yeah, dạ, bây giờ cô sẽ pin Hello. Hiệp nha. Đúng rồi, bây giờ cô sẽ pin cái của Hiệp lên nào. Hiệp show cho cô nào. Hiệp show cho cô nào, cái gì đây? Đây cái cúc ạ. Yeah, a button, a button. Yeah, a button. Thế còn cái lần cái cái tiếp theo đâu? What's next? What this? Cái nắp chai. Cái nắp chai. À, ok. Rồi tiếp tục nhá, để cô xem nào, tôi gửi kiếm cái gì sáng tạo hơn nhưng bây giờ cô thấy uh, gì đây? What this? Còn bút chì ạ. <laughs> À, ok, con bút chì hôm trước học rồi nha, lại quên từ tiếng Anh rồi đúng không nào? Bây giờ cô sẽ random no. đọc nhập. No. Rachel sharpener, So great, my student. Rồi, làm sao mà có thể quên được đúng không? Rồi tiếp tục nhá, Hiệp Phạm này chuẩn bị cùng theo cô xem Hoài An nó có cái gì nhá. Hoài An là có gì nào cô pin lên đây nào. Hoài An đúng không ôi trời ơi. Nhìn look at this. Đây là một uh, đây là một uh, hiệp hội đây là đây là có sự support của cả mẹ đúng không yes nào rồi can you show me <laughs> we have four objects here mm. mình có một lọ serum đúng không mình có, đây là đây là mẹ hay là đây là bạn đây mẹ đúng không rồi mẹ có một quần quần <laughs> giấy paper roll paper roll <laughs> ok và lọ dưỡng tóc đúng không hay là hai mẹ con chuẩn bị để đắp mặt nạ xong rồi bây giờ là là là tiện là lấy ra lấy lấy cái bát đắp mặt nạ của mẹ đây đúng không ui rồi đúng rồi cái cô đấy đúng rồi trời nào hoài an cô sẽ mở mic cho hoài an nhá đâu hoài an đâu ta ask to unmute ok hoài an hello ask to unmute con bấm nào Okay, darling, can you hear me? Hey. Yes, okay. You hold on uncircle a circle object. Okay, bây giờ con cầm một vật hình tròn lên nào. You hold on. Hold hold an object. Okay, hold an object. Yes. And speak out loud. Cả lớp nào cùng luyện theo bạn nào. Con nói to cái từ cái hình dạng của cái cái vật này xem nào. Okay, what this? Circle circle circle now read out loud circle. circle circle rồi tuyệt vời bây giờ bây giờ có cái này giống kiểu cái gì là cái loa ấy <laughs> circle right bây giờ cô sẽ có một bạn nữa là tuyết mi đâu tuyết mi đâu tuyết mi cô vừa mới thấy mà tuyết mi đâu nhỉ Yeah, dạ, Tuyết Mi có cái gì xinh lắm Trời chuẩn thế Ui bây giờ có bạn Tuyết Mi này Hoài An chuẩn bị xem Tuyết Mi có cái gì đặc sắc này Nào ôi trời ơi Xem nào what this Tuyết Mi mở mic nào Oh my god, cái này là dư chấn của Trung Thu đúng không? Vẫn còn từ đợt Trung Thu, right? yes ok cả lớp nào cả lớp cùng đọc theo các bạn nhá các bạn đọc to nào các bạn đọc to là mẫu cho cả lớp nào can, can you thuyết me thuyết me nào đọc to cho cô nào circle yes nào đọc một lần nữa nào one more time circle circle great và cô rất là ấn tượng với cái trống nha tuyệt vời đây cái drum này hay đấy ok thank you rồi thử thách với đồ circle yeah. Dạ. chút nữa còn cho các bạn luyện nói cơ bạn mà không nói mà kiểu không nói chuẩn ấy, phát âm không chuẩn ấy máy nó không ghi được nó không hiện ra từ đấy cái trò đấy mới hay còn cái này vẫn dễ lắm cái này nó vẫn dễ lắm các con ạ This is easy yeah. Dạ. rồi mình đã có circle rồi và chuẩn bị chuẩn, chuẩn, chuẩn bị lại cái này khó hơn này try nào bây giờ nào mouse đâu mouse cô đâu nào chuẩn bị nhá two circle three triangle triangle triangle bây giờ nhá nghiêm cấm các hành vi uh, xé vỏ <laughs> nghiêm cấm các hành động xé vỏ xé giấy ra hình tam giác find an triangle object ôi hiểu phạm đã bay đi đâu mất rồi đã chạy đi mất rồi ôi đã tìm được rồi thật sự luôn ạ nào bây giờ triangle đâu các bạn cả lớp đâu triangle đâu rồi quick quick quick quick quick quick triangle triangle triangle triangle with triangle các bạn trên livestream đâu đã cầm được cái triangle trên tay chưa ui tú Ô, cái gì đây Julia có cái gì đây Julia có cái mái nhà có cái đấy đã bảo nghiêm cấm các hành động xé vợ nghiêm cấm các hành động xé giấy <laughs> rồi thôi coi như là à có cái mũ yeah, dạ, bây giờ nhìn Hoàng Tú Phương này Hoàng Tú Phương có cái có cái này hay lắm các bạn nhìn này ấy ui dồi được nhở đâu nhở Hoàng Tú Phương cho cô xem nào uh, ờ, astronaut ok what this baby what this Here? Yes, yes, yes. Okay, what this? This is my home and my theater. <laughs> okay. How ừ. long have you made it? Con con làm cái đó trong bao lâu? How long? À, trong tầm một vài phút cô ạ. Một vài phút xong cái mô hình. Ow. Who yes. can believe Thầy con làm từ bìa cứng mà nó rất là dễ. Ừ, à, ok nó rất là dễ đúng không? Hôm sau quay video xong thì hướng dẫn các bạn làm à, làm mô hình nhá. Ok. À, uh, rồi. Hmm. Kết hợp nhau biết làm. không <laughs> biết làm. Đó, tiếp tục là thế đằng sau cái cái ngôi nhà mô hình đấy con có cái gì ừ. đấy? Ừ, happy birthday yeah anh had uh, à, anh anh anh already hình như tuyết mi ừ. tuyết mi hình như có một cái gọi là angry bird thì phải à, tuyết mi có cái mũ angry bird này ui đụng hàng luôn này các bạn ơi các bạn ơi đụng hàng đụng hàng <laughs> ok nhìn nhìn nhìn <laughs> ôi rồi tuyết mi chào julia cái nào đấy hai bạn nha. rồi này cả lớp ơi cô nói chút này hay là lớp mình sắp tới mình sẽ chia nhóm lớp ra được không nhỉ giống như kiểu là mình sẽ có những bạn mới và mình chia nhóm ra để để để có thể là mình học chung và mình thi chung ấy các con nghĩ nào no ừ. I don't dạ. like Thế dạ, cô nghĩ là được cái chưa nhỉ mình sẽ hoạt động theo nhóm chứ mình còn có có cuộc có cuộc cuộc thi ấy bởi vì sắp tới nha cô bật mí một chút thôi là sẽ có cuộc thi theo nhóm ừ, giải thưởng sẽ rất là to bích yeah dạ, cả lớp nha à, cô thấy này đã có Tiết Ni và Julia đấy có cái mũ về cô xem bạn nào có cái mũ không nào có cái mũ không nhỉ Kim Ngọc ờ, là có giấy Hà An Nguyên có mũ không con Lương Hà An Nguyên có mũ không <laughs> có mũ không <laughs> chạy ra lấy xem nào anh Khoa có mũ không Thái Thịnh có mũ không <laughs> đâu rồi Trần Thành Duy Thành Duy có cái background đẹp quá nhưng không thấy mũ nào Vũ Phương Nhi có cái con pa Dương Đức Minh có cái gì ý có cái cái cái vé xe cái gì đó, phải mở ra xem nào pin lên là cái gì đấy con cái gì what is this baby what is this baby baby baby riêng đức mình con mở mic nào con mở mic nào thế các bạn nhìn đức minh có cái gì hay lắm ấy Đức Minh dạ dạ cô là con từ từ xếp hình tam giác ấy. <laughs> vừa mới bảo vừa lật lật lật lật luật trong lớp lật vừa bảo rồi nghiêm cấm các hành động xé vở gấp giấy <laughs> đúng không mình phải như các đâu phải là ghép giấy con con lấy một con đây là vé à. gọi là ghép giấy chứ không phải là xé giấy đúng không rồi công nhận nha thông minh nha ok rồi rồi rồi các bạn có công nhận không các bạn có công nhận cái triangle của dương đức minh không rồi like like like rồi đấy luôn hả like rồi vũ phương nhi cũng like rồi nhưng mà cái này là hơi tếu nha tự nhiên mình gấp cái này tự nhiên các bạn mà xong thì gấp hình vuông hình chữ nhật đều được à thế để thử thách không được rồi nha rồi xem nào còn bạn nào không có bạn cùi đèn ông sao này bạn nào đây đây là cho triangle đâu mình thể thử xem bạn này bạn ấy giải thích như nào nhá Nguyễn Minh Hà ok Nguyễn Minh Hà Nguyễn Minh Hà can you turn on the mic please Yes. Okay, hello. Hello, cái Minh Hà, show me uh, a star. Yeah, đây là đèn ông sao đúng không? Đèn ông sao vẫn là vẫn là những vật dụng rất là quen thuộc từ cái thời mình đang thi Super Kids the Moonlight, right? Thi Trung Thu và có cô Thỏ Ngọc chấm bài. À, Nguyễn Hà, Nguyễn Hà, uh, okay, how many how many triangles here? How many triangles here? Can you count? Có bao nhiêu hình tam giác ở đây con? Angry Bird của Tuyết Nhi đẹp quá. Five à. okay. triangle. Five triangle, right? Triangles. Okay. Nào cả lớp nào con đọc to nào Nguyễn Minh Hà nào đọc to cho cả lớp từ này thật rõ thật to nhá thật đúng nhá ok three two one the five triangle yeah triangle triangle rồi tiếp tục là bây giờ cô sẽ để đồng thanh nào cô bây giờ là tuyết mi được đọc nào hôm nay tuyết mi có nhiều đồ quá lại áp pin hai lần Mi có nhiều đồ hay quá Mi, Temi Mi. Yes Okay, can you read out loud this word? Can you read out loud this word for me, please? Triangle. Great girl. Okay. Good job. Hiệp đâu nhỉ? Hiệp đồ đạc đâu rồi? Hiệp là hay tìm trước đồ lắm. Đấy. Đâu, Diệp Phúc Quân là bây giờ cô kiểm tra nào, khuê nào phí kim ngân ui ôi kim ngân nhiều cho triangle lắm ui các bạn các bạn làm sao mà đọ được với kim ngân đây ui giời bây giờ làm sao mà đọ được với kim ngân nhìn này không được trời đâu stop share đây nhìn này đây kim đâu xem nào đâu xem nào đây đây hiệp nào hiệp bây giờ hiệp bảo là hiệp có nhiều cho triangle đúng không hiệp đâu đem cho cô xem nào bây giờ so với kim ngân kim ngân nhiều lắm đau kim ngân nhiều lắm ui rồi có cả cái a à, cái này là cái puppet đúng không đúng không ngân cái puppet cái cái cái cái stick puppet mà đợt trước cô dạy đâu mở mic con à. ôi đúng rồi cái bài mà ngày xưa mà cô giao là các bạn hãy làm một con rối đúng không có cái que ở dưới nhờ hôm đấy mình xem video của hai bạn hai chị em ý đấy và bạn Kim Ngân đã làm một stick thấp hết rất là đẹp thế mà hôm trước không thấy gửi bài cho cô cái này cô nhìn lạ thế thế sao gửi bài đầy đủ nha rồi thank you cả lớp nào mình tiếp tục nào từ cuối cùng nhớ là đọc nha đầu tiên mình có từ square ok we have square ok we have circle we have triangle and the last thing we have today is is what it is right now. Rectangle, rectangle. Okay, rectangle. So, ui rồi ôi, vẫn rất đúng luật. Nghiệp à, Phạm cầm ngay quyển bút đưa lên mặt cho cô và một quyển một tờ A4 và bảo đây là rectangle. Thế còn các bạn khác thì sao? Show me. <laughs> Diệp Phúc Quân đã chạy ra lấy đầu rồi. Nguyễn Trần Nguyên Phan sẵn hàng. Nào bây giờ ngoài ngoài vở ra còn cái gì nữa không đem ra đây xem nào đâu can như show me cả lớp đâu có stop share con nhìn cả lớp một loạt nào ờ, ok uyên minh ngọc đâu rồi uyên ngọc chạy đi đâu mất rồi bạn số 1 này bạn tên gì đây có ad ad kia xem nào ad pin này bạn tên gì đây à hello yes I don't know your name, so can you tell me your name, please? đó các bạn là trong lúc đang hỏi bài bạn đi đi lấy ngay đồ wow anh khoa có cái gì hay quá nào hello can you hear me con nghe được cô nói không số 1 nhưng mà cô không biết tên của con so what's your name What's your name? Oh, oh, oh, oh, you, you show me some rectangles. Now, what's your name, baby? Baby, what's your name? Oh, you, you can, you cannot, you cannot speak. Con có nói không? Con tên gì? Con tên gì? Con tên gì thế? Ờ, thế nhá, lần sau khi học thì nhớ để tên cho cô nhá. Bạn này có show rất nhiều rectangle cho cô này. Thế còn Nguyên An Nhiên sao An Nhiên đang đứng An Nhiên đang đứng đúng không? An Nhiên đâu? An Nhiên đâu rồi? Hồi An Nhiên. Anh Khoa. Ok anh Khoa, u chả gì đây Gì đây ta? What this? Oh. Maybe maybe something is so strange for me. Cô không biết đây là cái gì, cái này để làm gì nhỉ? What this anh Khoa? Cho các bạn biết nào. Vũ Phương Nhi đây này, cô cho xem a à, Phương Nhi nào. Đấy, Phương Nhi có đồ này. Nguyễn Khổ Ánh cái gì đây? Nguyễn Khổ Ánh Dương. Ánh Dương đâu? Cho cô xem rectangle con nào. Đấy, Đinh Xuân Hiếu này. Xịn chưa? Đấy, strawberry. Úi rồi hiền của cô có cái gì ý? rồi. đồ chơi rồi đồ chơi hồ ánh dương có cái gì ý? đâu rồi đinh xuân hiếu này rồi ui các bạn bây giờ đang là một cuộc thi bây giờ anh khoa đang chỉ có một rectangle thôi nhưng mà vũ phương nhi thì đang đang chiếm trọng số điểm là ba rectangle các bạn strawberry bây giờ hiền mới chỉ có một quyển lịch thôi hiền ơi bây giờ con mới có một quyển lịch thôi yeah, mấy rectangle bây giờ Đinh Xuân Hiếu đang có hai vật rectangle là bạn nào đây <laughs> Vũ Phương Nhi hôm nay là một quán quân luôn bạn ấy bạn ấy tìm nhiều đồ lắm nhanh lắm chạy nhanh lắm ủa ơi Đinh Xuân Hiếu không được Nhi ạ Nhi ơi Đinh Xuân Hiếu đã cầm ra ba vật rồi bạn ơi Đinh Xuân Hiếu đã cầm ra ba vật rồi rectangle đây này Nguyễn Hồ Ánh Dương có một vật rất là lạ à Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Hồ Ánh Dương bảo là em đang có one two three four five đấy five five cái um, năm um, cái rectangle nhỏ trên một cái mảng ui rồi hay lắm thế thì ai chơi không ai chơi được với bạn right <laughs> ok à, bây giờ cô remove mà mình sẽ tổng kết lại bốn cái hình đấy nha để mình chuẩn bị làm bài tập này ok <coughs> okay look at the screen now we have square circle triangle and rectangle. Okay, so let's let's move to the the exercise now. Bây giờ mình sẽ phải làm bài tập nha. Okay. Uh, yeah. Look at the picture. Listen and then write the number ok mình sẽ nhìn vào bài đúng không mình nghe xem là nó đang chỉ bức tranh nào nhá cả lớp sẵn sàng chưa có bắt đầu mở chat này có bắt đầu mở chat nhá chuẩn bị làm bài tập nhá ok lắng nghe page 60 activity 15 look and listen write the number 1 This picture has circles and squares. 2. This picture has triangles. 3. This picture has squares and rectangles. Okay. Okay, can you have the answer now? Can you have the answer now? nào các bạn có đáp án chưa nhỉ nào bây giờ nào bây giờ đánh thứ tự nhá từ bức tranh này đến bức tranh này nào đánh thứ tự nào từ đây ra đây thì thứ tự là gì ta là gì vậy can you now listen again Page 60, Activity 15. Look and listen. Write the number. 1. This picture has circles and squares. Okay, when you listen, we heard that this picture has circle and square. Okay, which picture? Which picture? Bức tranh nào trong này? Nào, ui dồi ôi, comment, comment, ui, vẫn phân vân, vẫn phân vân lắm. vẫn vẫn rất là phân vân Ui dồi, nhưng mà bây giờ à, các bạn đang comment rất nhiều rồi không hề phân vân đúng không không hề phân vân chính xác các bạn chính là picture two chà làm sao mà làm khó được học sinh của mình nào picture two tuyệt vời ok chuẩn bị lắng tai nghe này thế mà vẫn nhận ra được ai thật đấy two two this picture has triangles This picture has triangles. This picture has triangles. <laughs> Ôi dồi ôi, thế là, thế là tốc độ làm bài còn nhanh hơn cả tốc độ đọc của cô đúng không? Rồi các bạn đều comment rất nhanh, rất đầy đủ, rất là hỗn chiến. <laughs> Đều là thống nhất cả lớp, đồng thanh là đáp án. Three, ok. Three three à à chết rồi thế thì cô lại phải đánh lại rồi các con ạ à. cô nhầm cái này phải đánh như này này đấy đấy đúng không đúng theo thứ tự chưa rồi ok và cuối cùng three This picture has squares and rectangles. Yeah. Dạ. This picture has square and rectangle. Yeah, square and rectangle đúng không? Có hình vuông và hình chữ nhật ở đây, right? Và các bạn sẽ đánh đây là three. Ok, cả lớp rất là giỏi. Đây là bài mới chớm thôi. Lúc ra bài tập thì nha, làm bài tập đấy, khó hơn nhiều đấy, cho nên phải tập trung vào. Nghe không? Yeah, cả lớp rất chuẩn. Okay cái này là bài về nhà rồi chút cô giao đây là bài đọc ok this yeah okay and now and now you know and now is is the end of the class hôm nay thì mình ờ, có vẻ hơi mất thời gian đúng không nhờ mình hơi mất thời gian chút vì việc là có thay đổi lớp học đúng cả lớp Ừ. Và hôm nay cô tổng kết lại nha, mình học bài rất là quan trọng đó là về về hình dạng. Bài về hình dạng đúng không nhỉ? Nào, đầu tiên mình học về các phòng, các khu vực ở trong một nhà, có living room, có bathroom, có bathroom này, có dining room, uh, and uh, kitchen, you know and uh, garden vườn ừ, mình đã có các khu vực trong nhà rồi tiếp theo nhá, mình còn học cả brush my teeth này wash my face này đúng không mình còn học cả cooking đúng không cooking rồi là hello oh hello oh I'm sorry <laughs> I'm sorry yeah mình đã học về cooking và về phần gì nhỉ eating đúng ừ. không eating nữa rồi eating eating ốc của cô đâu nhỉ đấy mình có mấy động từ nữa xong thì trong bài làm bài tập ấy mình có cả playing đúng không có cả chơi ờ có cả chơi play playing nhớ không nhớ không rồi mình đã học rất nhiều động từ và hôm nay mình còn học thêm cả hôm nay mình còn học thêm cả square này hình vuông hôm nay mình học circle hình tròn mà nếu mà bạn nào mà ở hà nội hay là một số tỉnh thành lớn ấy thì có một cái hãng có một cái cửa hàng tiện lợi mà các bạn rất hay đến đó là circle k yeah circle k ấy. Uh, circle hình tròn uh, triangle triangle là hình tam giác và rectangle là hình chữ nhật à, và cái bài tổng hợp ngày hôm nay sẽ rất rất là thú vị các bạn hãy nhớ theo dõi ở trên Zalo nhá. Cô sẽ ra bài tập ở dạng quiz Ok, ờ, ở dạng quiz và vào link làm bài tập có hạn nộp bài tập hẳn hoi và các bạn không được làm bài tập trễ bởi vì nếu làm bài tập trễ thì sẽ không truy cập được vào link nữa là cái thứ nhất một là bài tập về nhà cô sẽ ra trên Zalo và các bạn nhớ theo dõi trên Zalo nha hai ID Zoom sẽ cập nhật nếu có thay đổi như ngày hôm nay là một bài học cho các bạn cũng là nhật cô nè vì vậy mình sẽ phải luôn luôn luôn luôn luôn luôn kiểm tra thông tin ở trên Zoom trên Zalo có thay đổi gì không nhá để khi mà lớp học mình sẽ không bị gián đoạn là rất là cảm ơn các bạn 42 bạn ngày hôm nay đó các bạn cập nhật thông tin rất là nhanh rất là tốt đúng không nhỉ để có thể là mình vẫn tiếp tục bài học thật thật thật tốt như ngày hôm nay và nhớ nha buổi học hôm nay mình kết thúc rồi và cô đã cho các bạn một số lượng từ vựng rất là mới rồi bài tập sẽ khá là gian chuồn đấy cho nên mình hít hơi thật sâu nha tối nay nha ăn à, tối nay là ngủ thật là sâu này ngày mai thứ bảy có bài tập của cô Ngọc nhớ nha ngày mai buổi sáng sẽ có bài tập của cô Ngọc ra trên Zalo và các bạn nhớ kiểm tra nhá so now is the end of the class bye bye you need to brush your teeth and wash your face and then go to bed. Have a good night. Bye bye. Và bây giờ cô sẽ mở screen cho các bạn nha. Mở, zoom, mở. <laughs> yeah. Đâu rồi? Uba teacher. Uba teacher. Uba teacher. Uba teacher. My teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye. Chào các con yêu nha. Bye cô.